được và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta lại đến với vườn chuối của chúng tôi thì ở đây trên vườn chuối này nó đã có rất nhiều muồng và nó lại có tiếp tục có nhiều cây đang trổ hoa thế và chúng ta có thể đến với những vườn chuối xanh cái vùng chuối này là được uh, 10 lãi được 10 lại cả lái gót và do bận quá cho nên là chúng tôi không uh, cắt được cái bi thế và trước khi cắt bi thì các bạn để các bạn xem là cái cái chuối này nó quả nó đẹp như nào nhé do bận quá không hái bi được các bạn ạ không kịp hái bi cho nên là đây các bạn này cái bi của nó to như này và quả của nó đều như này các bạn này đấy đây tôi có thể đếm nha đếm quả này một đôi này hai đôi này ba đôi này bốn đôi này chỗ này chín quả chín quả thì có nghĩa là lải này sẽ là 18 quả đây các lải đều tâm tấp các bạn ạ lải là cũng như này nào chỉ có lải gót thì nó nhỏ hơn một chút thôi các bạn ạ đây bật cái tay của nó rất đẹp như này Đấy, đây chuối dùng phân Sinic thì màu xanh nó như xanh này xanh mơ mơ này rất đẹp các bạn ạ và quả đều nhau và ở đây thì mặc dù là bón rất ít phân các bạn ạ chỉ bón hai phân si hai lắm phân silic mỗi lần bón và một năm thì tôi cũng chỉ bón được hai ba lần thôi ạ thế và Và lân thì tôi cũng mới rắc được một hai lắm Nhưng mà ở đây cho thấy là quả nó rất là đều Và buồng nó to Đấy Và sau đây thì Chúng ta đến với cái cắt bi các bạn nhé Thì mình có thể cắt ừ, đến đây Cắt dịch lên xít ở đấy Thôi xít cắt xít là xấu Cắt này nhá Đây Tôi có thể cắt cái bi này để làm nộm Bi này rất là to và ngon Đây các bạn này Sau khi mà nó đã ra được 10 lãi rồi Mà pin nó vẫn đẹp Vẫn to như thế này Đấy Và chuối dùng vân silic thì Nó cái cái cuống của nó rất là to Và nó Nó nó, nó tươi Cho nên là buồng nó rất là đẹp Và sau đây chúng ta đến với buồng thứ hai các bạn này thì cũng ờ, có thể được thu rồi đấy nhưng mà mình nhưng mà chúng tôi ờ, để dành để dành bởi vì bây giờ đang covid thì ờ, cũng hạn chế đi chợ cho nên mình để dành nắm rau mình ăn đây cái chuối dùng phân xịt này thì cái hoa của nó rất là thơm cho nên ong bướm đến đậu nhiều đây. cái buồng này thì nó được 11 lải các bạn 11 lải nải gót cũng như nải đầu Đấy. quả đều xin xít và các quả đều như nhau quả đều đều to bằng nhau và cái tai của nó rất đẹp đấy các bạn này tai của nó này cái chỗ này là do lá nó động vào thì nó bị rụng với cái tai còn bên này này tai nó cứ tu tủa ra này và nó sẽ giữ cái tai này cho được đến tận lúc thu hoạch luôn đấy và cái cuống của nó rất to trên cái các bạn này Ừ. Đấy, mùng chuối rất đẹp Mặc dù là không chăm bón Chăm bón rất ít các bạn nhé Và cái bi của nó đây Cái bi này cũng có thể thu được rồi đấy Nhưng mà để dành ăn dần các bạn ạ đấy. Chuối dùng con silic thì rất là thơm Cho nên là ong này Các bạn thấy này Ong đến hút mật rất nhiều Đấy, đấy Đấy, đấy, đấy, đấy Đấy, nó, đấy, nó hút rất nhiều và trở lại với cái cây chuối này thì đây cây nó không to lắm đâu các bạn ạ Cây nó không to Cây nó Cây nó không cao lắm đâu nhưng cây rất to các bạn ạ Đây Cây nó như một cái thùng sơn như thế này Các bạn này Cây nó như thùng sơn như này Đấy to như thùng sơn mà con nó rất mập Đấy to như thùng sơn Và bình và bón phân thì bón rất ít các bạn ạ đây mỗi một kỳ thì tôi cũng chỉ bón này thôi mỗi một lần thì tôi chỉ rắc cho nó khoảng hai nắm phân silic như thế này đấy đây phân silic vẫn còn đây các bạn này nhưng mà vì nó đang có buồng tôi rắc thêm như nó nhé đấy các bạn rắc có thể rắc quanh tán này rắc sát vào kẽ cũng được mà rắc quanh tán cũng được đấy. đấy các bạn chỉ rắc cho nó hai nắm thôi đấy đây vì tôi bốc nấm nhỏ cho nên bốc ba nắm còn các bạn thì chắc gần chắc hai nắm là đã tốt rồi và nếu không có cái túi 5 cân này thì các bạn có thể dùng cái túi 300g này các, dụng, các bạn có thể dùng cái túi 300g này thì một túi 300g này mình hòa ra với tỷ lệ là 60 cho đến 100 lít nước và có thể là một túi này các bạn cũng có thể là tưới cho vài trăm lít nước cũng được các bạn nhé chúng ta tưới cho khoảng bụng chuối như thế này thì mình có thể tưới cho từ 15 đến 20 bụng từ 15 đến 20 bụng và mình ờ, có thể tưới khoảng lúc mới trồng ấy cây khi mà cây nhỏ cây nhỏ mới trồng thì các bạn có thể là tưới cho nó là ờ, một tuần một lần tưới cho nó khoảng 4 5 lần xong mình dừng lại thế và khi những cây to cây có mồm như thế này mình khoảng độ nửa tháng đến một tháng mình tới một lần các bạn nhé nếu mà mình bón gốc rồi thì mình không cần tưới còn mình chưa bón gốc thì mình tưới cho nó thì nó sẽ cho là cái cây chuối nó rất chắc khỏe và nó chống đổ ngã tốt đây những cái buồng to như thế này nhưng mà cây ở đây rất là chắc như này mặc dù là đất ở đây chúng tôi trồng trồng trên một cái nền bê tông gạch đá rất nhiều đây các bạn này gạch đá rất nhiều nhưng mà mà cũng không vun đất vào đây nhưng mà chuối hoàn toàn không đổ đấy cây to như thùng sơn đây. cây to như thùng sơn chắc hoàn toàn không đổ đấy. thì ngày hôm nay Thanh Tân giới thiệu với các bạn về cái cách dùng phân silic là mình có thể dùng hai cách một là dùng cái túi 5 cân mình bón gốc và à, một năm thì mình bón cho nó khoảng 3 lần mỗi lần thì cho khoảng hai ba lắm chiếc này thôi các bạn ạ thế và nếu như không có túi 5 cân thì các bạn có thể dùng cái này để phun tưới và cả một năm à, trồng chuối thì các bạn có thể tưới cho nó khoảng độ à, cho nó khoảng độ 5 năm bảy lần đấy thì nó sẽ cho là buồng to là nhiều số quả trên nải tăng và hạn chế sầu cây chống vàng lá nghiệt rễ 100% và giúp cho chuối sinh trưởng phát triển tốt cũng như là chống đổ ngã tốt và ít sâu bệnh ở đây thì thanh tân chưa phải bơm một lần thuốc trừ sâu nào nhưng mà chuối cứ rất là đẹp các bạn có thể nhìn thấy quả những hàng chuối đây ta có thể nhìn thấy cả hàng dưới đấy bụi nào cũng to bụi nào cũng to như thế này bụi nào cũng to và bụi nào cũng cây rất là luột là rất là đẹp và cuối cùng thì mà các bạn đến thăm cái là bùng chuối uh, ờ, 12 lại trên một buồng để xem nó thế nào nhé ta đến một tí thôi xong thì ta kết thúc video ừ. Chuối dùng Vân Phoenix thì quả rất là mau lớn các bạn ạ Nó sẽ được thu trước quả rất là mau lớn, quả đồng đều mau lớn Và nó sẽ được thu trước vụ khoảng độ à, nửa tháng Cho nên là khi dùng cái phân này thì các bạn sẽ rút ngắn được thời gian thu hoạch Và rút ngắn được cái thời gian chăm sóc Và khi mà cây chuối cho buồng to như thế này rồi mình chặt rồi đi rồi thì những buồng kế tiếp những cây kế tiếp nó lại ra buồng và buồng những buồng kế tiếp thì nó cũng vẫn nó cũng vẫn to nó vẫn to như vậy và có thể trong một khóm chuối thì có hai buồng đều to bằng nhau nhưng mà dùng phân thường các bạn không bao giờ đạt được cái điều đó thì à, chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cái dòng phân bón silic dùng cho chuối đạt hiệu quả năng suất chất lượng cao và đến đây thì chúng tôi kết thúc video và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 tượng hình ờ, chữ đăng ký và nhấn vào nút đăng ký để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi đã tiếp tục là là hai bên là tiếp tục hơn cuối cùng thì chúc các bạn trồng chuối thành công bội thu và uh, chúc bà con ta chiến thắng covid trong um, cái đại dịch thế kỷ này xin chào và hẹn gặp lại